Và điều đặc biệt của căn nhà chúng ta thì đối diện ngay à, siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên trục đường Phan Huy Ích nha quý vị. Với căn nhà chúng ta một con hẻm rộng đến khoảng 4 m và một con hẻm xe hơi vào đến tận nhà nha quý vị. Một à, căn nhà phải nói là thiết kế rất đẹp và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ cho gia đình mình. Và đây là khu vực vị trí con đường này, một con đường rộng lên đến 4 m và khu đây đã được à, đổ bê tông rồi với con đường thì hẻm xe hơi vào đến tận nhà luôn nha quý vị và cách bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái con hẻm lớn nữa và hẻm à, bên ngoài thì xíu là có con hẻm à, xe à, tải được nha quý vị với khu trong đây thì một khu giải rất là ở an ninh yên tĩnh thoải mái nha quý anh chị một mẫu nhà thiết kế theo phong cách hình vuông và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ cho gia đình mình rồi. Với căn nhà sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và được gia chủ là hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được à, bên kênh nhà đất bên em chào với một cái giá bán chỉ với giá là 4 tỷ 100 triệu đồng thôi. Và giá này thì còn thương lượng mạnh nha cho những khách hàng nào à, thiện chí và công chứng nhanh nha quý vị với sổ hồng à, đang cầm trên tay Mua bán công chứng nhanh gọn nha quý vị Vâng thì để tiếp đến em sẽ mời tất cả quý vị và khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái không gian cũng là thiết kế căn nhà mình nhé quý vị Khu vực bên ngoài đây thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa nhôm sinh pha và được gia chủ làm bốn cánh. Ở khu vực đây thì ờ, chúng ta sẽ có một khoảng ờ, đậu xe máy này, khoảng đài rộng lên đến khoảng 2 mét nha quý vị, thuận tiện cho gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên trong của căn nhà mình. Với một căn nhà được gia chủ là tặng full nội thất và một cái diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu đẹp như thế này thì à, đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là hữu nghị nha quý vị. Với giá này thì à, gia đình mình khách hàng chúng ta xem cảm thấy ưng thì à, còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Một căn nhà với sổ hồng riêng và sổ hồng đầy đủ hết rồi. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị. Và khu vực đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa kết hợp với những các cái kệ để tivi và những các cái đồ trang trí bên trong của căn nhà mình nha quý vị. Bên trên thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái trần thạch cao kết hợp với những các cái à, hệ thống đèn trùm và những cái đèn led của căn nhà mình nha quý anh chị hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái dây dán tường này và kèm theo là những các cái bức tranh trang trí cho không gian căn nhà mình nha quý anh chị một mẫu nhà đang có một cái phân khúc à, 4 tỷ và hơn 4 tỷ một xíu nha quý vị thì à, giá này còn gặp trực tiếp tín chủ để thương lượng nha và đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ tặng cho gia đình chúng ta với một bộ à, bàn ghế ăn 4 ghế và kết hợp với những các hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho quý vị. Bên trên thì có trần thạch cao và ngay khu vực cầu thang sẽ được gia chủ thiết kế với một cái nhà vệ sinh nha quý vị. Khu vực tủ của căn nhà mình thì sẽ được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ an cương, thiết kế rất là đẹp này một à, mẫu nhà phải nói là xây mới và thiết kế rất là tuyệt vời và đang có trong phân khúc trên dưới 4 tỷ đồng nha quý vị. Thì anh chị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến căn nhà này, có thể là nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Với à, một mẫu nhà với diện tích là ngang 3 m rưỡi và độ sâu là 10 m và nằm ngay sát với mặt tiền đường Phan Huy Ích luôn và gần với lại khu vực đường Nguyễn Tư Giản nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì à, ngay vị trí đây à, rất là nhiều những các cái trung tâm cũng là trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị. Bán kính của căn nhà mình thì à, di chuyển đi lại khoảng tầm cỡ 300 đến 500 mét thì à, đầy đủ tất cả những các cái nhu cầu và tiện nghi nha quý vị. Thì à, cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang xem và mua cho mình một căn nhà trong phân khúc à, hơn 3 tỷ thì ở đây em đang có hai căn nha quý vị. Một căn là 4 tỷ 1 và một căn là 3 tỷ 6 và với giá này thì còn thương lượng nha. Đấy thì à, khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến thì có thể là nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha với một mẫu nhà thiết kế rất đẹp và nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất cao cấp nha quý vị Đấy với uh, giường này có uh, uh, tủ luôn và bàn trang điểm kệ để tivi đã full nội thất rất là đẹp rồi anh chị khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách vali về ở thôi một mẫu nhà thiết kế hình vuông nha với uh, giá bán thì uh, ở trên dưới 4 tỷ đồng và còn thương lượng cho đại gia đình mình nhé quý vị Khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ này này và được tặng giường kèm theo là kệ để tivi và bàn trang điểm luôn nha quý vị. Với khoảng đường sau thì à, chúng ta sẽ có một cái à, giếng trời. Đấy. Bên trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao và hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cả nhà mình rồi. Một mẫu nhà trong phân khúc mà à, trên dưới 4 tỷ đồng, à, hẻm xe hơi khá là đẹp này